Trung tâm Đào tạo Lái xe Nhung Phong thông báo tuyển sinh khóa học bằng lái xe ô tô năm 2021 các hạng B1, B2, C và nâng hạng C, D, E khóa học giấy phép lái xe tại khu công nghiệp, chọn gói, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học tập. Văn phòng tuyển sinh liên tục mở lớp khai giảng.